Để giúp trẻ nhận biết các con số, bạn có thể chơi trò chơi, tìm kiếm những con số xung quanh mình. Ví dụ, nếu bạn thấy một tấm biển có số 5, bạn có thể nói, cha, mẹ, thấy một con số, con có thể tìm được nó không? Nếu trẻ tìm được, bạn có thể hỏi, đây là số mấy? Và trẻ có thể nói, số 5. bạn có thể xem mình tìm được bao nhiêu số mỗi ngày. Trò chơi này sẽ giúp trẻ cải thiện kỹ năng nhận biết những con số